À, đã đang được hoàn thành và tiếp theo đó là có rất là nhiều tuyến metro sẽ được hoàn thành sau tuyến metro số 1 ví dụ như là tuyến metro số 2 thì sẽ nối à, An Sương với lại à, Bến Thành và Cát Lái cũng nối về bên phía đông ha tiếp theo là những cái dự án dọc theo những cái tuyến metro đó phát triển rất là nhiều và theo như cái phân tích của những cái chuyên gia ở nước ngoài thì những dự án mà dọc theo những tuyến metro hay nằm sát cạnh metro thì cái tốc độ tăng giá của nó rất là cao nên các bạn cũng có thể là tham khảo cái ý ý này ha tại vì á à, Việt Nam mình thì luôn luôn à, phát triển sau các nước khác à, khoảng nhiều năm nên mình sẽ tham khảo ở nước bạn và sau đó mình sẽ áp vào cái nước mình để trước sau gì nó cũng phát triển như vậy ha thì tuyến metro của mình À, là tuyến đầu tiên và sẽ à, có thể là sẽ được đưa vào vận hành trong thời gian ngắn sắp tới thì bạn sẽ thấy được là cái giá trị của những bất động sản à, đi theo cái tuyến metro nó sẽ tăng như thế nào ha và tại cái khu đô đông thì cái ngoài cái việc mà tuyến metro như vậy nó có những cái hạ tầng giao thông khác ví dụ như là à, hầm Thủ Thiêm là nối quận nhất với lại quận 2 rồi cầu Thủ Thiêm ví dụ cầu Thủ Thiêm 1 thì nối Bình Thạnh với quận 2 cầu Thủ Thiêm 2 nối, nối quận à, nhất với lại quận 2 ha cầu Thủ Thiêm 3 là nối quận 4 quận 2 cầu Thủ Thiêm 4 là nối quận 7 với quận 2 thì bạn, bạn có thấy là tất cả các cầu đều nối à, vào quận 2 đó là cái cửa ngõ để đưa ra để đi về cái khu à, phía, phía đông thành phố Hồ Chí Minh cái khu đông là hiện tại đó đã thành lập thành thành phố Thủ Đức ha, bao gồm các quận cũ đó là quận 2 quận 9 và Thủ Đức thì bạn thấy rằng là khi những nơi mà nó đã phát triển thì thì cái cơ hội à, tăng giá nó ít hơn ha nó sẽ ít hơn và nó không có nhiều cơ hội phát triển bằng những cái khu mà mới bắt đầu thì cái khu đông à, thành phố thủ đức là thành phố mới và nó còn nhiều cái cơ hội để nó tăng giá và nó phát triển à, và uh, khu vực này nó cũng có cái cao tốc long thành dầu dây ha và đi để kết nối với các uh, đô thị vệ tinh ha nói rõ hơn về cái việc này thì cái hạ tầng mà để kết nối với các đô thị à, vệ tinh thì nó có rất là nhiều à, ví dụ như là à, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội ha rồi đường vành đai 3 đường bay đền bay đô 4 rồi à, cái cao tốc à, Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tất cả những cái à, hạ tầng đó nó nối với các cái thành phố vệ tinh ví dụ như là à, Swan Bay Swan Park ha hoặc là Aqua City hay là đảo Phượng Hoàng gì đó đó là những cái dự án lớn à, phát triển à, những cái đô thị à, sát với lại khu đông à, phát triển rất là mạnh ở trong đó có rất là nhiều tiện ích và có đầy đủ giống như là một cái đô thị một cái thành phố nhỏ à, và cái phương hướng phát triển à, tại vì tại trong thành phố hay là cái giá đất của nó quá cao và nó không đủ đất để mà phát triển thành một cái city lớn như vậy thì họ bắt buộc phải đi ra những cái vùng ven của thành phố để có thể là đủ đất để mà phát triển những cái khu đô thị lớn có đầy đủ những cái tiện ích à, và cái hạ tầng giao thông hạ tầng cơ sở ha nó nó nó đầy đủ và nó đẹp như vậy ha thì bạn xem xét à, mình xem là à, cái đó nó có phù hợp với cái việc mà mình đầu tư mình mua đầu tư hay mua để ở hay không ha nói về ở khu đông thì à, nó cũng có thể thỏa nó cũng thỏa mãn được à, ba cái tiêu chí để khi mà đầu tư đó là nhất cận thị nhị cận giang mà tam cận lộ cận thị là sao tự cận thị là uh, cái khu đông ha là ví dụ quận 2, quận 9, quận 9 Thủ Đức thì nó sát với lại uh, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh nhất à, và hiện tại nó cũng đó là cũng thành phố thủ đức và cái việc mà là sử dụng à, tiện ích hiện tại ở trong khu nó có rất là nhiều và uh, có cơ hội uh, tăng giá vì là nó sẽ phát triển ha họ sẽ xây tất cả những cái gì mới uh, những cái gì đẹp nhất tại những cái khu mới này và nhị Cần Giang đó là uh, sát với lại sông Sài Gòn và sát với sông Đồng Nai thì ở trong cái khu vực này sở hữu những cái mạng sông ngòi rất là dày đặc và có nhiều cái mảng xanh à, môi trường thì trong lành ha à, trong những cái khu khu này á, thì những cái tiện ích à, ví dụ như là công viên hay là trung tâm thương mại hay trường quốc tế rất là nhiều à, thường là những giới thượng lưu hoặc là những doanh nhân thành đạt thì họ muốn sống ở những cái khu vực có cái gần sông hoặc là không gian yên tĩnh và cái việc ờ, ở cái khu đông này dễ dàng kết nối với lại ờ, sân bay Long Thành mới hay là cảng nước sâu cái mép ha yếu tố thứ ba đó là ờ, tam cận lộ thì cái hạ tầng rất là hiện đại những cái tuyến metro phát triển rất là mạnh cái khu vực này bạn thấy rằng là nơi nào mà hạ tầng giao thông nó được phát triển mạnh như vậy thì nơi đó sẽ có cơ hội phát triển rất là cao cái khu vực phía đông này thì thu hút người nước ngoài đến sinh sống và làm việc rất là nhiều lý do là tại những cái khu vực này trường quốc tế ha ừ, mở ra rất là nhiều và những cái người mà làm việc ở cái, những cái khu đô thị hay là những cái khu công nghiệp lân cận họ làm việc ở tại khu đó nhưng mà họ về thành phố Hồ Chí Minh họ sống thì là à, khu uh, quận 2, khu Thảo Điền hay là cái khu Đông này cũng là nơi để họ lựa chọn tại vì nó có đầy đủ những cái tiện ích và những cái tiện nghi à, và nói chung là họ sẽ vui chơi giải trí à, tại trung tâm và sau đó họ đi làm ở những cái khu vực xa ở đây cũng gần những cái khu à, công nghệ cao hoặc là khu công nghiệp dễ dàng kết nối với những cái khu này bằng những cao tốc hoặc là những cái tuyến đường ha ví dụ ờ, có thể cũng có thể là ờ, kết nối được với quận quận 7 à, khu đông này kết nối được với quận 7 đó là những cái khu vực tập trung người Hàn Quốc rất là nhiều à, khi nếu mà bạn là đầu tư vào những cái khu vực này thì việc mà cho thuê à, mua à, nhà hoặc là căn hộ để mà cho thuê thì cái khả năng là tăng được cái lãi vốn và ừ, có thể là thu được cái dòng tiền hàng tháng cũng rất là cao ví dụ như cái khu căn hộ cao cấp ở khu vực Thảo Điền lúc nào cũng là rất là đắt khách ha và những cái dự án ở khu vực này khi mà ra hàng lúc nào cũng có người mua à, nhiều khi á, là cái khu vực Thảo Điền này à, hay bị ngập nước nhưng mà người ta vẫn lựa chọn tại vì nó có những cái uh, yếu tố mà tôi đã chia sẻ như trên đó là nó có rất là nhiều mảng xanh ha và môi trường trong lành à, và trong này có đầy đủ tất cả những tiện ích rồi họ không cần phải đi nơi khác để sử dụng nữa họ chỉ cần ở tại khu vực này thôi à, đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn à, lựa chọn à, cho mình cái khu vực để mình đầu tư thật tốt chúc bạn đầu tư cũng như kinh doanh bất động sản à, thật hiệu quả cảm ơn và xin chào các bạn ở video tiếp theo